Alo ạ, vâng, xin chào tất cả mọi người Rất vui được gặp lại anh chị em tại kênh tư vấn đầu tư của HT à, ờ, Chúng ta tiếp tục review thị trường Hôm nay là phiên ngày 21 tháng 9 năm 2022 à, ờ, Tuần này là tuần thứ 4 của ờ, tháng 9 rồi Cần kết thúc tháng rồi Hôm nay chúng ta có một cây nến giảm điểm 8,38 điểm tương đương với 0,69% bên giá thì nó có giảm một chút so với cái cây nến ngày hôm qua nhìn chung là 8 điểm không phải là một cái biên dao động quá lớn đúng không ạ nhìn chung là đoạn này chúng ta đã ủng hộ cho một xu thế sideways ở trong ngắn hạn à, và đến thời điểm này thì chúng ta đã xác nhận là thị trường rơi vào downtrend ở trong ngắn hạn rồi và đã có hai nhịp rơi nhịp rơi thứ nhất là ngày 7 tháng 9 này và thứ hai là ngày 19 tháng 9 và thông thường anh chị em để ý ấy, mỗi khi mà thị trường mở biên rơi ấy, tức là bị giảm điểm với một cây nến có biên dao động lớn và thanh khoản cao tức là chúng ta gọi đấy trạng thái mở biên rơi thì thường nó sẽ rơi khoảng 3 nhịp à, lấy ví dụ điển hình gần nhất chính là ở thời điểm hồi uh, à, 1500 à, từ uh, hồi mùng 1 tháng 4 này chúng ta đã rơi 3 nhịp đúng không ạ nhịp thứ nhất này nó chạm về hai vùng giá 1280 à, sau đó là hồi lên sau đó là rơi một nhịp thứ hai đúng không ạ và nhịp thứ ba nó cũng là dựa hồi lên sau đó mới rơi xuống và tổng kết lại thì thường thị trường mở biên rơi này nó sẽ phải đi đúng ba nhịp còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có gì ạ chúng ta mới chỉ có hai nhịp rơi đúng không ạ thứ nhất này đó nhịp thứ hai này hai nhịp rơi và thường nó phải siết khoảng ba nền thì đối với cái trạng thái của thị trường hiện tại thì khả năng cao là chúng ta sẽ còn một nhịp rơi nữa tức là cái view của thị trường ở góc nhìn ngắn hạn nó vẫn rất là xấu Đúng không ạ? ở trong video uh, phát hành gần nhất đó là video ngày uh, một ngày trước thôi thì mình có đề cập vấn đề là thị trường sẽ tạo đáy ngắn hạn ở quanh 1200 uh, ờ, thì đó là co do cái câu chuyện gì ạ? Do cái câu chuyện là chúng ta sẽ không rơi ngay mà thường sẽ có một nhịp kéo hồi trước khi rơi. Ví dụ như ở thời điểm hồi uh, cuối tháng 5 đúng không Trước khi rơi nhịp thứ ba chúng ta đã kéo lên để lấp lại cái gáp này, một nỗ lực kéo lên lớp gáp sau đó mới rơi xuống thì đến thời điểm hiện tại cũng vậy Ờ, mình tin tưởng là chúng ta sẽ có cái cơ hội để tạo một cái đáy ngắn hạn quanh 1200 trước khi rơi vào nhịp rơi thứ ba nếu nhịp rơi thứ ba này có xuất hiện và nó sẽ nâng cao cái tầm quan trọng của vùng cạn 1200 à, 1235 ở đây nghĩa là trong các phiên tới này khả năng cao index chúng ta sẽ có cơ hội để kéo lại về 1235 và cái phản ứng của thị trường ở vùng này sẽ rất là quan trọng nếu vượt qua vùng này thì khả năng cao là chúng ta sẽ kết thúc ở ờ, cái nhịp đa chuyên ngắn hạn và sẽ có cơ hội test lại về 1280 nhưng kịch bản mà mình đánh giá là khả năng xảy ra cao hơn vì cái tính chu kỳ nó sẽ lặp lại đến là rơi ba nhịp thì khi mà chạm vào đây này thị trường hồi lại về 1230 1235 thì chúng ta sẽ có thêm một nhịp rơi nữa à, có thể là sẽ rơi lại lấp lại cái gap 1190 đây mình đánh giá là kịch bản này sản xuất xảy ra khá là cao ờ, bởi vậy là chúng ta sẽ có hai yếu tố để hành động vào đây cho kịch bản đó là thị trường kéo lại về 1235 và điều chỉnh đấy là đối với các vị thế mà anh chị em đang kẹp hàng đang kẹp hàng thì rõ ràng những cái pha tăng điểm pha buôn lên của thị trường ở giai đoạn sau nó sẽ là cơ hội để anh chị em nên ra hàng đối với các cổ phiếu lướt sóng các cổ phiếu đánh ngắn hạn thì khi mà chúng ta bị kẹp hàng phía bên trên này thì rõ ràng nó hồi lên là cơ hội để chúng ta bán ra tạm thời chúng ta cứ bán ra để à, lấy lại tiền đã khi chúng ta có tiền rồi thì à, những cái biến động mạnh phía sau thì đấy sẽ cơ hội để chúng ta có thể giải ngân lấy được những vùng giá rẻ đó. còn đối với các vị thế chúng ta muốn mua ở thời điểm hiện tại quanh 1200 thì mình đánh giá vẫn hợp lý mua cổ phiếu nào thì uh, trong video này mình đã trình bày uh, một số mẫu hình uh, quen thuộc một số cổ phiếu mà chúng ta có thể uh, tham khảo khi mà thị trường có xác suất tạo đáy ngắn hạn quanh 1200 rồi và tất nhiên cái việc mua ở quanh 1200 này nó có độ rủi ro tương đối cao bởi vậy là chúng ta nên tham gia với tỷ trọng thật là nhỏ và không sử dụng margin đó uh, chỉ có hai yếu tố như vậy anh chị em cần phải uh, cân nhắc ở, ở thời điểm này thôi đó là việc mua hành động mua và hành động bán và khi thị trường chúng ta chạm về 10 về 1235 và bắt đầu có trạng thái điều chỉnh thì ờ, xác uh, suất là sẽ quay về lớp 1190 và đây sẽ là vòng hỗ trợ cứng của thị trường ở thời điểm này tất nhiên là nói là cứng nhưng xác suất bị thủng vẫn có nhá chúng ta sẽ Ờ, đưa ra hết các cái trường hợp ờ, chúng ta sẽ cần phải đề phòng bởi vậy là khi mà thị trường có một những cái biến động ấy, thì chúng ta sẽ phải quan sát kỹ cái phản ứng của nó ở những vùng kháng cự và hỗ trợ và chúng ta có vùng kháng cự thời điểm hiện tại đó là 1235 và một hỗ trợ hiện tại đó là 1190 và một vùng hỗ trợ ngắn nữa đó là vùng 1200 đó thì đây sẽ là những cái vùng vùng giá của thị trường mà chúng ta sẽ phải quan sát kỹ phản ứng nếu mà xác suất thủng 1190 thì khả năng cao là đôi lại về cái đáy hồi tháng 7 ở trên về lại 1150 bởi vậy là trường hợp bằng thủng vùng này thì chúng ta sẽ buộc phải thanh lý ngay cái tài sản của mình có hàng buộc phải cắt trừ tất nhiên là trừ những vị thế nắm giữ dài hạn ra còn các vị thế lướt sóng thì thời điểm này chúng ta nên hạn chế và mỗi khi thị trường mất đi một vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ buộc phải giảm tỷ trọng có thể cắt hết nếu mất đi những vùng hỗ trợ quan trọng đó còn về dòng tiền hôm nay này có 305 mã dạng 138 mã tăng và 56 mã không đổi nhìn chung là cái độ rộng thị trường vẫn rất là xấu số mã tăng nó chỉ bằng một nửa so với số mã giảm thôi phân bổ dòng tiền thì vẫn là dòng tiền giảm nó chiếm ưu thế hôm nay thì uh, sở dĩ điểm số thị trường nó không nó cái cái cái biên giảm của thị trường này <clears throat> cái biên giảm thị trường nó rất là ít chỉ có 8 điểm nhưng mà cái độ rộng thì nó lại rất là đỏ rất là xấu đúng không ạ hôm nay thì bởi vì là chúng ta có sự tác động với index này nó phần nhiều là những mã có cái vốn hóa lớn ờ, chúng ta có dòng banh và dòng vin dòng bán lẻ đều là những đại diện đã tác động mạnh ở thị trường ở thời điểm này đặc biệt là nhóm ngân hàng ngân hàng thì đoạn này vẫn luôn là một gánh nặng và thường ấy thị trường nó rơi vào tình trạng nó cực kỳ tồi tệ thì ngân hàng mới nhú dậy để giữ giữ nhịp và vai trò của nó chỉ mừng dừng lại ở cái mức giữ nhịp thôi bởi vậy chúng ta cũng khó để kỳ vọng vào nhóm này và tất nhiên là trong cái trạng thái khi mà thị trường đang sideways thì nhóm ngân hàng sẽ không thể thể hiện được nhiều nhóm ngân hàng sẽ chỉ trỗi dậy khi mà thị trường xác định một cái đáy một cái đáy nào đó, đó. ví dụ như phiên ngày hôm qua khi mà thị trường rơi vào pha ngừng bán thì ngân hàng bắt đầu nhú lên đó, nếu chị em để ý cứ khi nào mà thị trường rơi vào tình trạng nó cảnh báo cực độ thì ngân hàng bắt đầu mới nhú lên còn khi nó xong nhiệm vụ rồi thì nó sẽ lại đỏ hôm nay ngân hàng lại đỏ hôm nay chúng ta có vin cũng kéo điểm số thị trường đi xuống chúng có VIX này Vinhome kéo uh, chiều tích cực thì chúng ta có Vinamilk Vinamilk đoạn này thì vận động khá là tốt đó, ờ, Vinamilk đang trong một con sóng hồi hiện tại thì đã về lại cái vùng cản ở ờ, đâu đó quanh vùng giá 79 chạm ở đây thì bắt đầu có test hai đỉnh rồi lần này thì có lẽ là cơ hội để vượt cản đối Vinamilk là có Vinamilk rất khỏe Vinamilk đoạn này đánh giá là vận động khỏe trên thị trường và cổ phiếu này thì nó vẫn là một cái cổ phiếu đang nằm trong cái đao trên dài hạn đúng không? kể từ hồi uh, ờ, 2021 đến giờ và mình đánh giá là Vinamilk này sẽ là một cổ phiếu phòng thủ cho tài khoản khá là tốt bởi vì anh chị em nào mà thích đánh chắc chắn ấy, thì có thể lựa chọn cổ phiếu này và cổ phiếu này vẫn còn cơ hội tăng nhá ờ, nếu mà nó có những pha test lại về đâu đó quanh 76 thì uh, những pha pullback ấy thì chúng ta có thể canh để mua được đối với cổ phiếu này đó, ờ, đảo một chút qua về ờ, bộ chỉ số VN30 đó, đối với VN30 thì hôm nay cũng bị giảm điểm đúng không ạ lý do vì sao mà <clears throat> ờ, thị trường lại giảm điểm và phần nhiều bọn banh bọn Vin đều nằm bên cổ phiếu tiêu cực thì đó là giải thích cho câu chuyện mà tại sao VN30 hôm nay lại giảm điểm mạnh hơn so với VNI hôm nay VN30 giảm tận 12,87 điểm so với 8 điểm của VNI biên giảm rất là lớn và đã test lại cái nền giá cũ 1120 ở đây Nói chung là với trạng thái vận động hiện tại thì VN30 đang khá tiêu cực và nếu nó tiếp tục giữ cái trạng thái vận động tiêu cực này thì điểm số chung sẽ rất khó để cải thiện chúng ta sẽ kỳ vọng là có thể nhóm ngân hàng ngày mai uh, sẽ có một cái uh, một cái trạng thái vận động nó tích cực hơn một chút thì có thể là nó sẽ tác động lên viên 30 và cả thị trường chung thì khi mà nó có sự vận động từ một nhóm cổ phiếu có trọng số nó làm tác động uh, tốt lên thị trường thì nó sẽ kéo theo cái tâm lý nó sẽ cải thiện tâm lý của thị trường chung và có thể thị trường chung chúng ta sẽ có một cái trạng thái giao dịch nó tươi sáng hơn có thể chúng ta sẽ có trạng thái tăng điểm ở trong cái phiên tiếp theo và nó phụ thuộc rất nhiều vào viên 30 đúng không? và mình nói thẳng vấn đề là viên 30 sẽ không không thể kéo thị trường ở đoạn này nhóm cổ phiếu có thể tạo được biên tăng ở thị trường ở, ở đoạn này thì nó sẽ nằm nhiều ở nhóm cổ phiếu Bitcap còn viên 30 và các cổ phiếu có trọng số ấy, Ờ, nó chỉ nằm ở cái vị trí vai trò đó là giữ nhịp thôi nó giống như cái các cổ phiếu ngân hàng mà mình giải thích vừa nãy rồi chúng ta sẽ cùng đảo qua một số nhóm ngành để xem là cái trạng thái bất động như thế nào đầu tiên là nhóm tài chính đi hôm trước có bắt HCM HCM hôm nay vẫn giữ xanh nó HCM cuối phiên tăng điểm rất tốt uh, ờ, HCM trước của mình có báo mua ở giá HCM mua quanh 20 năm đúng không ạ thời điểm báo mua nó đang đang quanh vùng giá 25 đến 25.1 thì hôm nay nó có một cây nến tăng rất tốt về cuối phiên nhìn chung là ngày mai chiều mai là hàng về rồi thì có lẽ là sẽ có sẽ có cốc cà phê đối với HCM ngoài ra thì có FCN FCN thì có báo mua cách đây khá là lâu FCN xem nào FCN thì mình ờ, có Ờ, có quan điểm đặt mua là theo cái case của VCG tức là hai cổ phiếu này có cùng một điểm pivot giống nhau ở ờ, FCN thì có 3 điểm test hỗ trợ này và cái ngày 14 tháng 9 này nó có đường giá đợi chiều cắt qua 20 với thanh khoản đột biến thì uh, cùng kết với VCG thì chung là hai cổ phiếu này thì anh chị em sẽ đánh một trong hai con đều có cái mức sinh lời nó cũng tương đương nhau VCG sẽ khỏe hơn một chút đấy bây giờ sẽ khỏe hơn nhưng mà cái điểm mua của VCG thì mình đánh giá lúc đấy là nó đã quá chậm rồi nên mình chọn ở ờ, uh, FCN cũng là một kết tương tự nhìn chung là ở FCN thì sáng qua có hạ tỷ trọng bớt ở quanh 16 sau đó thì hôm nay có mua lại có mua lại ở quanh 15.5 ờ, đúng không ạ mua lại ở 15.5 suốt một nửa và sáng nay có lấy tiền đấy để mua lại nhìn chung là đây là một cái deal tương đối thành công thì hiện tại khá là hiếm hoi đúng không ạ trong hoàn cảnh mà thị trường nó xấu như thế này Ờ, chúng ta có HCM này và FCN là hai cổ phiếu uh, vẫn còn giữ được ở trong danh mục ngoài ra có PNG và PHR thì nó thuộc cái danh mục đầu tư dài hạn thì một số anh chị em muốn đánh dài thì vẫn đang nắm giữ cổ phiếu đó đối với VND VND thì cái biên hồi của nó hôm nay nó thực tế hôm nay nó tạo biên giảm đúng không ạ hôm nay thì nó đóng cửa quanh 18.5 và cái nỗ lực hồi phục của cổ phiếu này nó đang yếu dần đang yếu dần đoạn này thì ngày hôm qua này đã bắt đầu có tiền vào nhưng mà cái đen của nó đây đấy là cái lỗ lực hồi phục có lại không đủ nó thể hiện ở cái vấn đề đó là cây nến của phiên ngày hôm qua nó không thể lấp lại được cây nến của ngày 19 tháng 9 nếu mà nó có thể lấp lại được tức là đóng cửa đâu đó quanh vùng giá 19 này thì chúng ta sẽ có một cặp nến cặp nến tạo đáy nhưng rất tiếc nó chỉ đóng cửa được ở đây có nghĩa là cầu vào đối với VND khá là yếu nó chỉ mạnh được rồi được cây nến hôm qua tới hôm nay thì bắt đầu nó sẽ yếu đi vì cầu nó không còn vào nữa và ở ờ, một số vị thế bị kẹp ở phía bên trên người ta sẽ nhận thấy vấn đề và người ta sẽ bán ra nó tạo thành một cái nến dạng doji như thế này nhìn chung là nó chỉ là yếu thôi chứ chưa thực sự là xấu đâu cơ hội hồi phục đối với VND trong tương lai là vẫn còn và nếu mà nó đồng pha được mình thấy bọn này là nó hồi khá là sớm hôm qua nó bọn này hồi rất là sớm thì nếu mà đồng pha được với VND thì có thể VND sẽ có một nhịp hồi phục về vùng giá 20 SI, SI cũng vậy đúng không ạ khả năng nó sẽ có hồi về cái vùng giá 22 HCM đoạn này mình có đặt target là về đỉnh cũ về khoảng 28 có thể là hơi tham lam nhưng mà có lẽ là về khoảng 27 nếu mà nó có biến động xấu thì mình sẽ bán luôn VCI đúng không ạ VCI nhìn chung là các các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán đoạn này thì vận động nó ở ờ, cái trang của nó đều tệ như nhau hết ờ, mình chỉ lựa lấy một cái cổ phiếu có mình đánh giá là khỏe nhất để ăn một cái sóng hồi nhanh thôi chứ không phải là đoạn này chúng ta có thể đánh mình đánh giá là chứng khoán là nhóm khỏe chúng ta có thể tham gia thoải mái đâu mua chứng khoán đoạn này kể cả là nó khỏe đi nhưng mà rủi ro vẫn rất là cao vậy có nhắc anh chị em là nên tham gia thì trọng thấp và không chơi margin như VCI này nó đã gãy cả MA50 e rồi và test lại về MA100 e và kéo chân lên đó, sau đó thì nó tích lại dưới này và điểm trừ của cổ phiếu này đấy là nó không thể dứt khoát vượt qua được cái vùng này và vùng này lại đang ở rất gần tức là vùng cản 33.8 vậy là xác suất là trong những phiên sắp tới VCI sẽ kéo lại 33.8 và chỉnh lại nó sẽ điều chỉnh lại vậy là nó sẽ là cái cơ hội cho anh chị em ra hàng chứ không nên uh, mua vào đối với cổ phiếu này Đó, ờ, và đối với nhóm chứng khoán thì mình chỉ đánh giá cao mấy con cổ phiếu to thôi còn mấy con thuộc nhóm mid thì có lẽ là nó sẽ hơi yếu như VDS này Đó. VDS hôm nay cũng nhìn chung là tương đối ổn đúng không ạ đóng nến rút chân BVS BVS cũng là nền đốt chân nhưng mà với mức giá đóng cửa như thế này thì có lẽ là BVS sẽ còn lình xình ở quanh vùng này thêm một thời gian nữa BCG BCG cũng xấu chẳng có gì để chơi cả à, mấy con bảo hiểm hôm nay thì có vẻ ổn Đó, bảo hiểm hôm nay rất là ok chúng ta có BVH này một cây hồi khá là mạnh và nó hồi đi kèm với vôn thấp có nghĩa là ở cái đoạn này này nó đang ở trong pha ngừng bán và bắt đầu có cầu vào nhưng cầu này chưa có chưa có gì đáng chú ý chứ thanh khoản thấp như này nghĩa là cầu người ta chỉ mới chỉ uh, mua thăm dò thôi còn dòng tiền lớn muốn đánh lên hay không thì chúng ta sẽ quan sát ở giai đoạn sau vậy là các vị thế mua tốt nhất đối với VH ấy, nó phải là ở đâu đó quanh vùng uh, 52 53 rồi còn đã lên phía bên trên này và tiệm cận những vùng cạn đâu đó quanh 55 56 thì chúng ta không nên mua nữa một con bảo hiểm khác đó là con MIG thì biên hồi của nó nhẹ nhỏ hơn đúng không ạ biên hồi của nó nhỏ hơn và nó cũng gì ạ nó cũng là một cổ phiếu đang ở trong cái nhịp giảm ngắn hạn thì thường ấy khi mà cổ phiếu đã mở biên rơi kiểu như thế này thì hồi nếu có thì cái biên hồi nó rất là nhỏ và nếu chị em có xác định bắt đáy thì nên lưu ý là chúng ta không nên quá tham lam khoảng vài phần trăm có lợi nhuận chúng ta nên thoát ra rồi à, ví dụ như đối với trường hợp của MIG có thể nó sẽ có uh, sẽ có phun lại ờ, sẽ có kéo lại về khoảng 20 22 ờ, trong ngắn hạn đối với MIG đó là nhóm tài chính dầu khí cuối phiên cũng kéo rất tốt đúng không ạ chỗ có oi này đã kéo lại nói chung là vùng này thì chơi vẫn hơi khó có thể là rủi ro về t cộng pvt, pvt hôm nay sẽ phù hợp để cho mua gia tăng chúng ta có một vị thế mua được ở phiên ngày hôm qua khi mà test lại MA 50 và MA 100 đó, đoạn này thì nó là một, nó là một cái nền giá cứng rồi khi mà PVT đã test lại về đây quanh vùng giá 20 nó là một cái nền giá tương đối cứng và nó có trạng thái là bật lên thì khi mà cổ phiếu này bật lên này thì bắt đầu vùng cản sẽ xuất hiện đúng không ạ vùng giá 20 21.8 sẽ là vùng điều chỉnh của PVT PVD ở PVD thì khỏe rồi ở PVD gần như là lúc nào nó cũng dẫn đầu xóm nhóm đấm dầu khí ở trong nhịp này bám khá là sát M20 hôm nay thì cũng chạm về M bật lên nói chung là đoạn này thì không nên mua đâu đoạn <laughs> này không nên mua bởi vì là ừ, nó đã có hai đỉnh ở đây và đã xuất hiện cản chéo rồi đoạn này thì có thể nó sẽ tăng thêm khoảng về 23 thì nó sẽ có điều chỉnh đối với PVD PVS cũng tăng tương đối tốt nói chung là nhóm dầu khí đoạn này mình đánh giá khá là khỏe bộ điện năng lượng này bán lẻ à, chúng ta sẽ đảo qua một cổ phiếu điện đoạn này thì điện thì mọi người nên chú ý đến con PC1 Đó, PC1 đang giữ MN50 khá tốt mặc dù là cái cách đánh cái cổ phiếu này nó khá là khó chịu nó đánh theo hình chữ A tức là mẫu hình toàn chữ A này Đó. nó cứ rích rắc rích rắc điện lên và khá là khó chịu nhưng mà với việc mà rung lắc mạnh như thế này thì biên giá sẽ tăng trưởng chậm nhưng nó lại giữ được độ ổn định bởi vậy là chúng ta có thể quan sát đối với những cổ phiếu dạng như PC1 ở quanh vùng giá 38 này mua thăm dò thì có lẽ là tương đối ổn còn GEG e thì yếu Đó, GEG e hôm nay rơi rồi GEG e thì uh, mẫu hình ba con quạ và đã rơi khỏi cái chen tức là đoạn trước này mình có vẽ này ra này để kỳ vọng cho một cái mẫu hình cái nêm hướng xuống và một cây nến break trend nhưng rất tiếc sau cây nến ngày hôm qua thì cổ phiếu này đã phá mẫu hình và đi vào chen giảm rồi thì đối với cổ phiếu này ai đang cầm thì uh, nên cắt PVC PVC cũng là dạ, hồi nhìn chung là bọn này đều là hồi và đối với dạng cổ phiếu mà nó tạo đỉnh sau so thấp với đỉnh trước thì chúng ta sẽ có một cản chéo ở đây thì đây sẽ là vùng chúng ta nên bán ra nếu mà mọi người đang kẹp hàng nhé bạn này thì có thể là nó sẽ hồi đâu đó khoảng 21.5 nó sẽ có điều chỉnh bất động sản ở bất động sản DG này DG hôm nay này chúng ta sẽ nhìn nhận đây là một cây break hụt của DG thứ nhất là nó thiếu tiền đó, vốn rất là thấp và nó đánh lên em em 50 sau đó nó bị tụt đầu ở cuối phiên thì đây là tín hiệu xấu với dạng cổ phiếu bị đánh đánh lên và bị xịt như thế này thì nó sẽ cần thời gian tái tích lũy ở quanh vùng này và chúng ta nên hạn tỷ trọng đích đích thì cũng chưa có tín hiệu gì đặc biệt đúng không ạ đoạn này thì xác suất để tạo đáy đôi đích là có nhưng mà khả năng cao sẽ còn đi dích rắc ở trong cái biên này đó khả năng cao là sẽ hồi được cùng lắm về khoảng 3 năm sẽ có điều chỉnh HQC cũng chẳng có gì đặc biệt CEO CEO cũng vậy đúng không ạ CEO và đích thì nó thường đi một dạng vận động y hệt nhau thì đây sẽ là cái trading range của CEO giai đoạn sau nó sẽ có cơ hội hồi lên đâu đó khoảng 29 sau đó sẽ chỉnh lại Long Điền à, đối với LDG à, ờ, thì nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ nó cũng sẽ tạo thành một cái hình thành một trading range ở đây mọi người lưu ý nhé nó vận động biên nhỏ này chỉ khoảng từ 8 7 và 9.6 thôi tức là khoảng một giá thôi thì nó sẽ rất là khó cho chúng ta có thể chơi bởi vậy là nếu anh chị em muốn bắt đáy vì thấy nó rẻ ấy, thì nên cân nhắc KBC KBC thì có tín hiệu hồi phục nó rõ ràng hơn Đó, mọi người có thể dùng cái RSI này hôm trước hôm qua có nhắc anh chị em một số anh chị em đang kẹp hàng có thể lấy mã này bởi vì nó đang có phân kỳ âm trên RSI Đó, đang có phân kỳ âm nhưng mà tạo hai đáy nó đang bị ngược nhau ở đây và phiên hôm qua là một điểm mua gia tăng khá là tốt đúng không ạ thì đối với KBC chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ nhé đoạn này thì KBC có thể hồi lại đâu đó khoảng 32 32 cho đến 33 à, có lẽ là sẽ lấp lại được cái gap này Hà Đô này ở trong nhóm năng lượng thì Hà Đô đoạn này mình cũng đánh giá khá là thấp nó Hà Đô đoạn trước tạo mô hình khá đẹp đây kỳ vọng là có thể đánh lại được về đỉnh cũ 62 rất tiếc là nó đã phá mô hình rồi nó đã rơi vào nhịp giảm và đã rơi mất cả MA100 chung đối với mã này thì đối với các giao dịch ngắn hạn thì chúng ta nên cắt còn đánh dài hạn thì mình tin là Hà Đô trong dài hạn vẫn có cơ sở để kỳ vọng còn về mặt trung hạn cuối năm nay đầu năm sau thì cũng rất là khó bởi vậy là nếu anh chị em không xác định một cái view dài thì chúng ta nên cắt đối với cổ phiếu này ITC cuối phiên trần luôn đối với dạng cổ phiếu như ITC thì nó khỏe đấy nó đi ngược thị trường này thì rất có khả năng là ITC đây ITC này nó nó nó mình có vẽ là trước này vẽ từ cái cây nến này tức là gì ạ mẫu hình cái nêm hướng xuống nhưng khác với con ờ, vừa nãy có phân tích là con gì nhỉ quên rồi <laughs> nhưng mà khi mà nó có một mẫu hình một cái nêm hướng xuống này và nó test đủ ba định thì cái lần thứ tư nó test định test test cái biên phía bên trên này mà nó break qua được thì khả năng cao nó sẽ tăng còn nó mà đánh xuống giống con cổ phiếu vừa nãy mình có phân tích ấy, thì khả năng cao thì chúng ta sẽ buộc phải cắt đúng không? hình như là con gầy AG thì vậy với ITC này nó ba lần đúng không ạ một hai ba ba lần test bên trên sau đó test bên dưới và đánh lên thì nếu nó cắt qua được cái biên phía bên trên này thì nó sẽ tăng à, nó sẽ có cơ hội uh, đi vào cái chen tăng phía sau còn nếu cắt xuống thì chúng ta sẽ buộc phải cắt bởi vậy là đừng nghĩ là đoạn này chưa mua được đâu đoạn này nhá <clears throat> nếu mà chúng ta mua ấy, thì điểm mua tốt nhất chính là cái cắt lên là nhất đúng không? thứ hai mua trên nền giá này điểm mua tốt cuối cùng chính là mua trong phiên ngày hôm nay trong phiên ngày hôm nay là một điểm mua rất tốt đối với ITC đấy cái có hôm trước có vẽ ra rồi mà ờ, ờ, hôm nay mấy hôm nay quên không check lại cái này mình vẽ từ đợt mà nó còn đang đi loanh quanh ở đây cơ Khang Điền rất xấu đúng không ạ? Khang Điền ui rồi Khang Điền hôm nay có sàn không? Khang Điền 5,84% suýt sàn. Nói chung mà dạng này chúng ta cũng nên cắt Long Hậu Long Hậu đang có vấn đề về uh, ờ, so xét nhá ờ, đối với Long Hậu là hôm nay một cây hồi khá tốt nhưng mà nó chưa nói lên vấn đề gì cả vô chưa có nói chung là hồi để chúng ta hạ tỷ trọng thôi đó thì đó là những cái nhóm cổ phiếu chính chúng ta có thể quan tâm còn ra nhóm bán lẻ này hôm trước có báo mọi người mua FRT đúng không ạ đó FRT thì vẫn loanh quanh em 100 FRT thì ờ, về khoảng 80 hoặc là 81 thì mình sẽ mua còn vùng này thì không mua vùng này thì nó vẫn khá là chênh vênh bởi vậy là lần trước hôm qua kể cả có cây nến rút chân đấy nhưng mà vì nó không về 80 nên là quyết định đứng ngoài mức chiết khấu thật tốt đối với FLT ấy, là phải về được khoảng uh, à, 80 tức là nó phải về là cái nền cũ này nền hồi uh, 10, 10 tháng 8 thì chúng ta có thể canh mua an toàn còn bây giờ nó có lanh quanh phía bên trên này thì mua rất là rủi ro khả năng cao là vẫn còn một nhịp rơi nữa thế giới di động sân di động thì uh, mặc dù là cây nến hôm qua này đóng cửa được trên mây rất tốt ờ, nhưng hôm nay thì ngay từ đầu phiên đã giảm và giảm luôn đến tận cuối phiên hôm nay giảm mất 2,37 phần trăm chung là chúng ta sẽ phải quan sát thêm với mã này nói chung là bọn bán lẻ đoạn này này về tiềm năng từ giờ đến cuối năm vẫn ok và mình đánh giá cao nhất là con cổ phiếu dân di động khi mà mình check được cái lượng hàng tồn kho lượng hàng tồn kho của nó khá là lớn thì đây sẽ là một cổ phiếu có thể nó sẽ bùng nổ doanh thu ở cuối năm à, nhưng mà với cái chart hiện tại thì điểm mua là tương đối khó nó không khả thi có thể là nó sẽ quay đầu lại về khoảng 68 thì chúng ta có thể quan sát cái vùng giá đó còn đối với thế giới số <clears throat> cũng vậy đúng không ạ bán lại hôm nay đều bị dìm giống nhau thì uh, con này có lẽ sẽ cần phải tạo đáy hai có thể là một pha test về khoảng 70 chúng ta có thể quan sát để lấy được đối với cổ phiếu này về 70 này có thể sâu hơn về khoảng 66 thì chúng ta nên chia tỷ trọng ra đối với cái chạc mà đang chơi vơi thế này thì vẫn tiềm ẩn khả năng có phân phối bởi vậy là uh, chúng ta sẽ chia tỷ trọng đó để mua từng phần nếu anh chị muốn tham gia vào cổ phiếu này đánh giá là từ gần cuối năm thì bán lẻ vẫn là một nhóm ngành tiềm năng nhóm ngành tiềm năng mình đang theo dõi ở trong nửa cuối năm nay chúng ta có điện này có năng lượng này có bán lẻ này đó thì là những nhóm ngành uh, nhóm nông nghiệp nữa một số cổ phiếu như ABS hay là PAN chúng ta có thể quan tâm PAN này <clears throat> PAN giữ chèn rất tốt đúng không ạ Pan là một cổ phiếu có xu thế hồi khi mà nó tạo hai đáy Pan đã tạo được hai đáy ở quanh vùng giá 19 từ hồi uh, ờ, 21 tháng 6 sau đó bắt đầu nó có quá trình hồi phục lên và quá trình hồi phục lên này nó tái hiện cấu trúc gì ạ cái nền rũ liên tục là những pha rũ lên, sau đó đánh lên và những pha rũ nền này những dạng cổ phiếu hồi phục theo kiểu này này thì những pha rũ này nó đánh được rất nhiều nhà đầu tư rơi tàu đúng không ạ nó rũ một phát từ nền giá từ cái nền này đánh xuống đây nó khoảng 7% đó nó là vừa đủ cái mốc cắt lỗ của hết nhà đầu tư rồi và khi anh em nhảy ra đây nó sẽ hồi lên và vậy là nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nói chung là lái con này đánh là khó khá là khó chịu nhưng mà chúng ta sẽ nhìn tổng thể lại cái thế hồi của nó đấy là nó giữ được MA20 rất tốt đúng không? hầu hết là sau cái thủng MA20 khoảng uh, khoảng 3 đến 4 phần trăm là nó sẽ hồi lại ngay lập tức nó sẽ lấy lại MA sau đó lại tăng sau đó rũ phát nữa lên và mình đánh giá đoạn này cũng vậy ban sẽ tiếp tục giữ được cái xu thế hồi này và cấu trúc cái nền rũ này nó sẽ thu hẹp dần biên độ tức là những pha rũ ở phía sau ấy nó không còn là 7% như ở cái giai đoạn đầu nữa mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn và đánh giá cao mình đánh giá cao khả năng đoạn này pan sẽ có việc tiếp tục pha đi lên và không còn đánh gãy nền nữa đó đoạn này là cái biên độ những cái cái cái dao động từ em 20 xuống này nó nó sẽ thu hẹp dần và đấy là báo hiệu cho cái chen đi lên chen hồi của pan này nó gần đi đến hồi kết rồi và khả năng cao là sẽ còn uh, một chỉnh đánh nữa rồi nó sẽ kết thúc chèn hồi và chúng ta nên uh, có thể tận dụng uh, cái điều này đối với cổ phiếu pan ở quanh vùng giá 25 26 chúng ta có thể mua được anh chị nhé có thể mua được mua thăm dò được đó thì đối với nhóm nhóm này thì uh, có pan này có abs này hay tr đều là những đại diện mà chúng ta có thể quan tâm tr cũng rất là khỏe đúng không ạ nó cũng test em 20 và rút chân lên nhưng mà cái chạc khỏe nhất ấy, thì phải là Copan Đó. rồi video của mình cũng xin phép được uh, kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã có việc theo dõi chào tất cả mọi người